ai thương mình bằng chính mình nhất là phụ nữ khi mình buồn nhất mình hãy đẹp nhất mình hãy thương mình nhất tử tế với mình nhất tự thưởng cho mình những cái gì mình thích nhất